Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Tam Nguyên. Lời đầu tiên diện đàn xin kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn có một buổi tối an lành và mạnh khỏe. Ở ờ, trong những video lần trước thì chúng ta đã bàn luận về việc ứng dụng phong thủy trong ờ, việc tăng cường tài lộc cho phòng khách và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về việc ờ, ứng dụng phong thủy trong việc tăng cường sự đào hoa hòa hợp cho phòng ngủ của mỗi gia đình. mà nói tới phòng ngủ thì đây là một cái chủ đề có phải nói là rất là hay bởi vì chúng ta cũng biết rằng là trong cuộc đời của mỗi con người thì một phần ba thời gian là người ta sẽ dành cho giấc ngủ của mình và đây cũng là không gian riêng của mỗi gia đình là nơi để cho mọi người có những cái phút giây um, riêng tư này và nó cũng đồng thời sẽ tái tạo năng lượng cũng như là tăng cường sự hòa hợp của hai vợ chồng đặc biệt thì nếu như mà có phương pháp bài trí đúng đắn nó còn giúp kích hợp tình duyên cũng như là sự đào hoa hòa hợp À, chính vì vậy nên là trong video lần này thì Phong thủy Tam Nguyên sẽ chia sẻ cho quý khán giả một số các phương pháp để ứng dụng phong thủy trong việc tăng cường đào hoa hòa hợp cho phòng ngủ của mình. Và trong suốt video này, nếu như mà quý cô chú anh chị và các bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy nhanh tay để lại ở phía dưới phần bình luận à, theo cú pháp đó là họ tên, số điện thoại liên hệ cũng như là câu hỏi thắc mắc hoặc là gọi ngay trực tiếp về số hotline của chúng tôi 1900 2292 để được những trợ lý của thầy Tam Nguyên tư vấn một cách chính xác và nhanh nhất. Và không để cho quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, một nhân vật rất là đặc biệt trong mỗi video của Phong thủy ừ. Tam Nguyên xin được giới thiệu anh Đức Trung. Vâng, xin kính chào đến ờ, các ờ, cô chú anh chị và các bạn và xin kính chào ừ. MC Diễn Đàn. Ờ, anh Trung ơi, lần trước thì chúng ta có ngồi nói chuyện với nhau về ừ. việc à, ứng dụng phong thủy làm sao để cho à, thu hút tài lộc nhiều hơn cho căn phòng khách của mỗi ừ. gia đình. Và trong video lần này thì em quyết định là mình sẽ bàn luận về à, vấn đề phòng ngủ đi. Ừ. Thì à, khi mà nói về phòng ngủ thì anh nghĩ là cái tầm quan trọng của phòng ngủ trong việc à, phong thủy nhà ở nó như thế nào? Ừ. Ờ, thực tế thì nếu như xét về phong thủy phòng khách thì video trước chúng ta đã nói về cái tầm quan trọng của phòng khách rồi đúng không? Ừ. Ờ, thì ngoài phòng khách ra thì một trong những cái ờ, công năng quan trọng khác nữa mà chúng ta không thể nhắc đến đó là công năng về phòng ngủ và cái tầm quan trọng của phong thủy phòng ngủ. Ừ. Trong uh, thuyết uh, Ờ, về ờ, phong thủy thì chúng ta đã biết trong dương trạch tam yếu thì ờ, các mệnh sư chúng ta đã quan niệm ba yếu tố quan trọng nhất của một ngôi nhà đó là môn chủ và táo ừ. tức là môn là chúng ta nói về tầm quan trọng của cổng cửa đúng không ừ. chủ là cái chính là cái không gian phòng khách của người chủ à phòng ngủ của người chủ xin lỗi và đối với táo tức là không gian về bếp ừ. đúng không? Vậy thì một trong những công năng mà chúng ta không thể bỏ qua và không thể nhắc đến đối với việc liên quan đến phong thủy đó là phải nói đến phong thủy phòng ngủ. Vậy thì như ờ, MC Diện Đàm có nói là 1 phần 3 thời gian chúng ta nó gắn liền với cái giường và gắn liền với giấc ngủ chúng ta đúng không? Vậy thì nếu như phòng ngủ mà chúng ta không chú ý đến phong thủy thì một điều rất là lỗi trong cái việc ứng dụng phong thủy bởi vì đây là nơi mà là gì như chúng ta biết rằng là sau một cái ngày chúng ta mệt mỏi chúng ta quay trở về đúng không? Đây sẽ là nghỉ ngơi. Thì phòng ngủ chính là nơi mà chúng ta dành thời gian chúng ta nghỉ ngơi ừ. đúng Theo khuyến cáo của nhà khoa học thì chúng ta nên dành thời gian là khoảng 8 tiếng. 8 tiếng mỗi ngày. Đối với một người trưởng thành đúng không? 7 vâng. đến 8 tiếng để ngủ, đối với trẻ nhỏ thì còn nhiều hơn. Ừ. Để mà tái tạo năng lượng cũng như là bổ sung cho sức khỏe cho con người chúng ta vâng. vậy thì nếu như không dành ra cái sự quan tâm cũng như không dành cái sự trọng yếu đối với việc phong thủy phòng ngủ thì đó là một điều rất là là là không tốt vâng phong thủy phòng ngủ không những là bổ trợ cho sức khỏe chúng ta mà đây là không gian gì đây là không gian riêng tư đúng không gian riêng tư của mỗi người đặc biệt là những cặp vợ chồng chẳng hạn thì đây là không gian riêng tư bởi vậy cho nên đây là không gian mà người ta ứng dụng phong thủy để kích hoạt thêm cái yếu tố về hòa hợp vợ chồng ừ. cũng như là cái yếu tố về tình duyên hay đào hoa cho mỗi người hay là đối với các bạn mà vẫn đang cô đơn và đang tìm một nửa cho mình chẳng hạn thì đây cũng chính là không gian mà ứng dụng cho các bạn tìm ra một nửa cho đời ừ. mình chính là cái việc chúng ta kích hoạt những cái đào hoa à, do vậy rằng là xét cả về yếu tố về sức khỏe hay là cả về yếu tố về tinh thần tình cảm thì phong thủy cho phòng ngủ là rất quan trọng cực kỳ quan trọng ừ. và có thể nói đây là một cái chủ đề mà tất cả quý vị khán giả nên lưu tâm ừ. và nên theo dõi thật là chi tiết thật là cụ thể đấy ừ. à, vậy thì một vài đến đây thì em có thắc mắc đó là uh, trong cái thiết kế của mỗi căn nhà đi ừ. chúng ta sẽ có chia ra là rất là nhiều loại phòng ngủ chẳng hạn như là phòng ngủ master ừ. là dành cho cha mẹ này ừ. dành cho hai các cặp vợ chồng đi rồi là phòng ngủ cho các bé này ừ. hay là thậm chí nếu mà gia đình nào mà có nhiều thế hệ đi ừ. thì họ còn thiết kế các phòng ngủ để cho các ông bà ừ. vậy thì mỗi một phòng ngủ như thế thì ừ. em nghĩ là cái việc mình ứng dụng phong thủy nó cũng khác nhau đúng không anh vậy thì mình có lưu ý gì cho mỗi cái căn phòng đấy không ạ ừ. mỗi loại đối tượng Ờ, đối với mỗi một ờ, cá nhân thì cái mục đích sử dụng phòng ngủ nó cũng khác nhau về mục đích chung thì rất là dùng để ngủ là chắc chắn ừ, rồi tuy nhiên một điều là mỗi một cá nhân thì ờ, tùy theo cái mức độ thời gian phát triển của ừ. mỗi ừ. cái giai đoạn chúng ta thì cái mục đích sử dụng phòng ngủ thì nó cũng khác nhau một đôi chút ví dụ là các cặp vợ chồng tức là có vợ có chồng uh, thì thường là sẽ ưu tiên sử dụng cái phòng ngủ master và Đúng. cái ừ. xu hướng phát triển xu hướng thiết kế phòng ngủ gần đây thì phòng ngủ master đó không chỉ là không gian mà chúng ta bài trí giường ngủ hay là tủ quần áo mà ừ. cái phần mà liên quan đến quần áo hay là cái việc mà chúng ta trang điểm hay là uh, chúng ta thay đồ thì nó có một cái phòng ngăn riêng gọi là phòng phòng thay đồ phòng closet là cái phòng mà người ta ngăn riêng ra để tách bạch hẳn cái không gian mà chỉ giường ngủ để chúng ta quay trở về phòng ngủ chúng ta không thấy bừa bộn đúng không ừ. à, tại sao chúng ta lại thích đi du lịch tại sao chúng ta thích đi du lịch bởi vì đi du lịch chúng ta thấy rằng là cái không gian phòng nghỉ nó rất là simple nó rất là đơn giản đúng không đơn giản để mà nó loại bỏ hết những cái ừ. mà lộn xộn hàng ngày vâng. trong cuộc sống chúng ta đúng không tôi chỉ Thì tập trung vào một cái công năng thôi nó rất là đơn giản nó rất là là thoải mái để chúng ta thấy là chúng ta không bị hỗn tạp bởi nhiều cái món đồ khác nhau vâng. do vậy chúng ta thấy đi du lịch nghỉ cái, cái nhà cái cái cái cái cái, cái phòng của khách sạn ừ. cao cấp càng cao cấp chúng ta cảm càng thấy là rất là thoải mái rất là vâng. relax đúng không vâng. đó thì đối với cái phòng ngủ dành cho cặp vợ chồng thì thường người ta sẽ thiết kế phòng ngủ master có cái ừ. diện tích lớn nhất và có cái phòng closet tách riêng ra để mà thay đồ để mà trang điểm hoặc là để mà không gian làm việc cũng tách riêng ra luôn à, phòng ngủ này thì cũng thường là sẽ là cái phòng ngủ mà có cái khả năng tiếp sáng tức là ừ. có cái ờ, mặt đón sáng có ban công để mà mỗi buổi sáng dậy thì chúng ta có cái uh, việc chúng ta kéo rèm ra để đón dạ. ánh sáng đi vào đúng không thì rất là hay thì đối với phòng ngủ master cho các cặp vợ chồng sẽ có thể như vậy dạ. thì đối với cái phòng ngủ mà dành cho các cái uh, cá nhân khác ví dụ như phòng ngủ dành cho trẻ, trẻ nhỏ thì nó lại dạ. khác hơn đối với phòng ngủ dành cho trẻ nhỏ và dành cho người già thì không gian thì nó không cần quá lớn thường sẽ dao động khoảng uh, mười mấy mét vuông thôi là hợp lý ừ. tại vì rằng là nó sẽ quá rộng thì nó sẽ làm choán không gian mà quá hẹp thì nó sẽ làm chật trội thường nó sẽ dao động khoảng 15 cho đến 18 mét vuông là hợp lý rồi vâng. Đấy, hoặc cũng có thể là nhỏ hơn chút xíu thì đối với không gian của phòng ờ, cho trẻ nhỏ thì nó cũng ờ, cố gắng thiết kế làm sao cho đơn giản nhất ừ. nhưng mà nó sẽ có nhiều hơn cái sự khác biệt đối với các phòng ngủ khác tức là nó sẽ có những cái hình họa liên cái quan đến ở uh, ờ, ờ, cái việc trang, trang trí, trí nó sẽ phù hợp với tuổi của trẻ nhỏ hơn để làm gì để kích hoạt cái sự sáng tạo của trẻ Đúng cũng rồi. như là vâng. kích hoạt cái trí thông minh cũng như những ừ. cái mà sở thích của của bé đôi khi là mình còn ừ. bài trí thêm bàn học này Đúng. hay là một số những cái không gian chơi chơi trò chơi đúng không? Ừ, đúng rồi chính xác. Đặc biệt là các bé nhỏ thì thường ừ. cha mẹ sẽ thiết kế một cái không gian chơi riêng cho các bé ấy ừ. và các cái họa tiết trang trí thì cũng uh, kích hoạt cái trí tưởng tượng của các bé tốt hơn ừ. hay nếu như không gian dành cho trẻ nhỏ mà các cháu có độ tuổi học hành rồi thì uh, khuyên các cha mẹ rằng nên lựa chọn cái không gian phòng ngủ mà có cái uh, không gian mà cửa sổ nó thoáng là nhìn ra được cái không gian bên ngoài nó có tính mở hơn và đặc biệt nhìn ra không gian có nhiều cây xanh thì càng tốt ừ. để mà điều tiết cái yếu tố là ánh mắt của cháu khi mà học hành ừ. à, thì phòng ngủ là cái nơi này mà chúng ta kết hợp với phòng học dạ. à, thì đặt để các cái vị trí như bàn học ừ. thì cũng rất là quan trọng dạ. và đúng hạn chế bớt những cái mà dườm dài đi, dườm già đi ừ. đúng không? vậy thì đó là cái tầm quan trọng của phòng ngủ ừ. à, có thể nói là rất là nhiều loại phòng ngủ đi ừ. đối với sức khỏe của con người này ừ. đối với công việc đối với cuộc sống và đối với cả cái căn nhà ừ. à, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nói kỹ hơn về phong thủy anh nhá ừ ừ. ờ, khi nãy thì mình có nói tới um, về việc trang trí về việc bài trí này ừ. vậy thì uh, một trong những cái lưu tâm mà rất là nhiều khán giả thắc mắc ở đây ừ. đó là mình lựa chọn cái vị trí để mà sắp đặt cái phòng ngủ đó ở đâu ừ. tức ý của em muốn nói về cái phương vị đó ừ. vậy thì anh có cái nguyên tắc hay là một số cái phương pháp nào có thể giúp em cũng như là quý vị khán giả hiểu rõ hơn ừ, về cái việc uh, lựa chọn phương vị đúng không ạ cái điều này rất là hay À, thông thường mà thông thường thì à, cái việc mà gia chủ đó là Ờ, cứ thoải mái thích thì có thể lựa chọn bất cứ phòng ngủ nào và sau đó không thích thì có thể chuyển qua chuyển lại ờ, thì về cơ bản rằng là trong phong thủy nếu như ta ứng dụng phong thủy một cách có sự khoa học và có sự tư vấn từ phía chuyên gia hay tại phong thủy tam nguyên thì thầy tam nguyên cũng như rằng là các kiến trúc sư ứng dụng phong thủy chính phái một cách ờ, rất là khoa học bằng cách là gì bằng cách là chúng ta sẽ tìm ra được cái ờ, ngũ hành khuyết thiếu trong mỗi một người và lựa chọn cái phòng ngủ để có cái yếu tố bổ khuyết ngũ hành vào đấy ừ. tức hiểu như thế nào tức là chúng ta sẽ căn cứ vào yếu tố là dụng thần của bát tự tứ trụ ừ. tức là khi mỗi người sinh ra thì trong cái trạng thái đó là đục trong của vũ trụ khác nhau đúng không ừ. ạ khi mà chúng ta cất tiếng khóc chào đời thì có cái sự ấn định các vị trí thiên tinh kim mộc thủy thổ tinh và mặt trời mặt trăng ừ à, và cái ngũ hành của kim mộc thủy thổ tinh để tác động vào con người chúng ta và tạo ra cái yếu tố thân mệnh mỗi người ngũ hành khác nhau có sự cân bằng có sự khuyết thiếu và cái việc thông qua cái việc mà các thầy phong thủy căn cứ vào năm tháng ngày giờ sinh ừ. đấy người ta gọi là tứ trụ hay là trong thiên can của ngày sinh à, tháng sinh năm sinh giờ sinh thì nó có thiên can địa chi thì ờ, nó tám cái yếu tố đấy gọi là bát tự và người ta căn cứ vào cái mức độ vượng suy của ngũ hành của thiên can địa chi đấy người ta tìm ra được cái ngũ hành khuyết thiếu để bổ vào đó chính là dụng thần ừ. Ờ, dụng thần của mỗi người khuyết thiếu thì nó sẽ quyết định ra các cái màu sắc trang phục ừ. chăn ga gối đệm ờ, rồi là thậm chí là màu sơn phòng ngủ luôn ừ. và cũng chính là cái phương vị mà đặt cái phòng ngủ đấy tôi lấy ví dụ ví dụ như là dụng thần của một người là mệnh hỏa chẳng hạn đó. Dũng thịt của một dũng thần của một người là ngũ hành hỏa chứ không nói là mệnh hỏa mệnh hỏa mọi người là dễ nhầm tưởng ra nạp âm bản mệnh ừ. dũng thần của một người là ngũ hành thuộc hỏa chẳng hạn thì khuyên rằng là cái người đấy sẽ chọn cái phòng ngủ nó thuộc về những cái phương là phương nam ừ. bởi vì phương nam là ngũ hành thuộc hỏa theo hậu thiên bát quái đúng không chúng ta biết rằng là nam ngũ hành thuộc hỏa bắc ngũ hành thuộc thủy đúng không ừ. tây bắc ngũ hành thuộc kim uh, đông bắc và tây nam ngũ hành thuộc thổ rồi là đông ngũ hành thuộc mộc và tây ngũ hành thuộc kim luôn kiểu thế thì chúng ta sẽ tìm cái phương mà có cái ngũ hành đấy bổ khuyết vào vào vào với cái dụng thần của người ừ. đó thì chúng ta sẽ tìm ra được cái ờ, vị trí mà đặt cái phòng ngủ ờ, thì dĩ nhiên mà nói thì cái này nó cũng còn phụ thuộc vào cái không gian thực tế của ngôi nhà ví dụ ngôi nhà mà vuông vắn mà chia làm nhiều phòng thì có nhiều vị trí còn nếu nhà ống thì có khi việc này nó hạn chế hơn ừ. thì chúng ta phải căn cứ nhiều yếu tố khác nữa vâng. anh ơi vậy thì tới đây thì lại có một cái vấn đề như thế này ừ. đó là đối với một số các căn nhà ấy ừ. thì đôi khi là gia chủ họ không có điều kiện ừ. chẳng hạn như là cái chỗ này đi là nó rất là thích hợp để đặt phòng ngủ rồi ừ. tuy nhiên thì cái diện tích nó không cho phép ạ ừ. thì khiến cho mình là phải đặt ở một số nơi có thể là chưa hợp phong thủy lắm ừ. vậy thì mình có những cái gọi là phương pháp để hóa giải cũng như là để hạn chế cái việc không hợp phong thủy đấy không ạ ừ. về cơ bản rằng là cái yếu tố là hợp phong thủy hay không hợp phong thủy thì trong yếu tố phong thủy nó cũng không chỉ đơn giản nó nằm ở cái việc đó là vị trí này vị trí ừ. nọ mà cái vị trí đấy tương quan với các công năng khác là như thế nào ừ. cái vị trí đấy tương quan các công năng khác như thế nào lấy ví dụ như sau lý ví dụ như việc là uh, cái uh, thường dĩ nhiên mà nói thì người ta sẽ ưu tiên cái vị trí phòng ngủ rất là quan trọng nhé à, trừ một số những trường hợp người ta sẽ phải cắt cái không gian ra để người ta làm ừ. cái không gian khác nhưng hầu hết là người ta sẽ ừ. quan tâm đến cái vị trí phòng khách và sau đó vị trí phòng ngủ ừ. và các cái vị trí công năng khác à, nếu mà rộng rộng thì chúng ta còn có các các phòng vui chơi giải trí ừ. hoặc là phòng công năng phòng sinh hoạt chung đấy nhưng mà một điều là dù bất cứ cái vị trí phòng ngủ đặt ở đâu thì chúng ta cần phải chú ý việc chúng ta đối chiếu cái việc mà trên dưới trước sau trái phải của cái vị trí phòng ngủ đấy với các cái công năng khác xung quanh lấy ví dụ như sau ví dụ như việc mà uh, phía bên dưới công năng tầng 1 uh, ờ, là cái bên dưới nó là cái phòng bếp thì thường là cái phòng bên trên người ta sẽ không có đặt phòng ngủ Ừ. bởi vì phía bếp là hỏa vượng mà cái việc chúng ta đun nấu mùi nấu thức ăn rồi là cái yếu tố tính hỏa nó nóng nó bốc lên thì thường cái phòng bên trên người ta sẽ không có đặt phòng ngủ mà người ta có thể đặt đấy là một cái phòng khác ví dụ như là phòng sinh hoạt chung hoặc phòng vui chơi giải trí hoặc là cái phòng gọi là phòng đọc sách gì đấy mà ít khi sử dụng chứ không sử dụng thường xuyên cái việc ngủ 8 tiếng trên đấy đấy hoặc nếu như có bất đắc dĩ mà chúng ta công năng không cho phép mà chúng ta vẫn phải sử dụng là phòng ngủ thì cái việc bố trí đầu giường ngủ thì lại rất ừ. quan trọng ừ. tránh cái việc mà đầu giường ngủ đã thẳng với bếp bên dưới ừ. hoặc là cái phòng ngủ này thì khuyên rằng là chúng ta có thể sử dụng phòng ngủ này cho khách để mà thi thoảng khách đến khách ngủ ừ. thôi còn các thành viên ngủ các phòng khác hay là cái việc mà uh, phòng bên cạnh đó là phòng uh, thờ, thờ. Ờ, thì cái việc mà phòng bên cạnh là phòng ngủ thì cũng phải lưu tâm một điều đó là cái đầu giường ngủ thì nó không phải cắm vào cái ừ. bàn thờ được đó, mà cái điều này rất ít khách ít rất ít là là quý khách hàng hoặc gia chủ biết được vâng. đấy thì cứ Đôi khi sắp mình đặt không quan tâm, ừ, không quan tâm vâng, thì không biết nó rất là Ừ, thì khiến cho cái việc ờ, cái phong thủy nó không có đắp ừ. hay là bên cạnh cái phòng ngủ thì lại là cái tiếp giáp với nhà vệ sinh đấy và à. đó cũng là điều mà em rất là băn khoăn ừ. bởi vì là đấy bởi vì là trong thực tế thì có nhiều luồng ý kiến ạ ừ. à, nhiều gia chủ thì muốn tiết kiệm diện tích này và tăng tối đa cái công năng cho phòng ngủ của mình ừ. cũng như là sự tiện nghi thì họ đã cho phép xây những cái nhà vệ sinh ừ. tuy nhiên thì nhiều người thì cho rằng đây là một cái điều rất là tối kỵ ở trong phong thủy ừ. vậy thì anh trung anh suy nghĩ như thế nào ạ cái việc mà xây dựng cái nhà vệ sinh ở trong ờ, phòng ngủ nó một ừ. cái điều nó cũng bình thường thôi bởi vì cái việc tối ưu công năng sử dụng tối ưu mục đích sử dụng thì nhiều người đưa cái nhà vệ sinh vào trong phòng ngủ đây điều ừ. bình thường nhưng cũng không phải là ai cũng nắm được những nguyên tắc quan trọng ừ. ví dụ như sau ví dụ như đưa cái nhà vệ sinh trong phòng ngủ thì điều quan trọng ta phải nắm được là cái vị trí khí khẩu tức là vị trí mở cửa phòng ngủ nó ừ. nó mở ra đâu người ta sẽ tránh tuyệt đối như sau người ta sẽ tránh tuyệt đối là cái cửa phòng nhà vệ sinh nó sẽ mở ra cái vị trí đối thẳng với cái cái cái giường vâng. bất cứ vị trí cái giường nào thì nó cũng tương ứng cái vị trí trên cơ thể ví dụ là cái đầu cái cửa nhà vệ sinh nó mở ra mà nó mình nhìn thẳng ra cái phía đầu giường thì cái phần ờ, phần khu vực đầu trung tâm của chúng ta khi ngủ trên đấy nó cũng sẽ bị ảnh hưởng ví dụ như là bởi vì chúng ta biết rằng là cái nhà vệ sinh là nơi sản sinh ra uế khí và âm khí nó uh, thoát ra những cái uh, sự ẩm mốc và mùi hôi chẳng hạn ừ. đấy. và dù thế nào cho nữa thì những cái mức độ ẩm nó thoát ra thì nó cũng sẽ dễ làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người và nếu như nó mở ra cái phần đầu thì dễ làm đầu chúng ta trở nên mộng bị ngủ nó không có được tốt hay là mở ra các bộ phận khác trên cơ thể nó dễ làm đau yếu và ảnh hưởng do vậy là, là khi mà thiết kế cái vị trí cửa phòng ngủ người ta sẽ uh, thiết kế để làm sao cho nó song song với cái trục giường chứ không ừ. mở thẳng ra giường hay là cái việc mà cái vị trí cửa của nhà vệ sinh thì nó cũng cần phải uh, tránh lưu tâm với cái việc đó là đối diện thẳng trực tiếp với lại cái cửa của phòng ngủ chẳng hạn ừ. đấy thì bởi vì là như đức trung nói là cái dòng khí nó có sự loan hoàn bổ khí nó đi từ phòng khách và đi vào các phòng và nếu như đi vào trong phòng ngủ nạp cái vượng khí trong phòng ngủ rồi mà đi chạy tọt nhà vệ sinh thì nó cũng thì không, không có tốt, tốt mà nó không có tốt như vậy hay là cái việc mà uh, cái nhà vệ sinh có này nhưng cái đầu giường ngủ thì nó lại cắm vào cái tường của nhà vệ sinh thì nó không có tốt vâng. thì cái việc lý do tại sao mà cái việc thiết kế đầu giường ngủ không có cắm ở nhà vệ sinh thì đức trung cũng có uh, lý giải trong một số những cái video trước đó rồi vâng. thì cái này nó đều diễn giải trên yếu tố về khoa học thôi ừ. Ừ. trên đây là một số những cái thông tin về việc uh, xác định phương vị cũng như là những cái lưu ý khi mà chúng ta sắp xếp những cái uh, gọi là công năng khác cho cái căn phòng ngủ đi ừ. phải nói là rất là phong phú đúng không anh ừ. và để mà có thể có những cái thông tin chính xác nhất cho căn phòng ngủ của mỗi gia đình ừ. thì chắc là quý vị khán giả thì nên à, có sự tìm hiểu kỹ hơn Uh, có thể lẽ là qua sự à, tư vấn của các đội ngũ chuyên gia ừ. hoặc là các đơn vị phong thủy y tín đúng không anh để mà có thể biết được một cách rất là chính xác ừ. bởi vì em thấy là mình đôi khi mình phải xác định trên à, vị trí của ngôi nhà này ừ. trên tuổi này ừ. hay là đặc điểm các tính chất của khu đất đấy như nào chính xác đúng, đúng rồi. đây không phải là cái vấn đề mà mình có thể nói nói ngay ra được đúng không? Ừ đúng rồi. Ừ. Thường cái việc này nó phải thông qua việc khảo sát và ừ. đưa ra cái yếu tố thiết kế làm sao cho nó hài hòa với mong muốn của gia chủ, ừ. hài hòa với yếu tố về cách cục thẩm mỹ cũng như những cái yếu tố về công năng khác ràng buộc với nhau. À, chứ không có một cái lý thuyết chung nhất nào cho cái việc vâng. thiết kế lên một cả tổng thể một ngôi nhà ừ. hay là phòng ngủ cả. Ờ, có khi rằng là theo cái mong muốn của gia chủ thì đã phạm phong thủy mà đôi ừ. khi rằng là nếu như các thầy phong thủy mà chỉ học lý thuyết không ờ, không có kiến thức về kiến trúc cũng như không có những cái trải nghiệm thực tế thì thiết kế những cái phòng ngủ cứ cho rằng là hợp phong thủy đi nhưng nó rất là gượng gạo ừ. thì người ta ở đấy thì không không, không có quen không có thuận tiện cảm giác không có thân quen thì có khi là cái phòng ngủ đấy người ta chả thích ngủ tôi ra phòng khách ngủ khi ngon hơn thì nó không có phải là đúng cái công năng của nó vâng. ừ. vậy thì khi mà chúng ta xác định được cái phương vị của căn phòng đó rồi ừ. một câu hỏi được đặt ra tiếp theo một cái vấn đề rất là đau đầu tiếp theo đó là uh, làm sao để có thể phát huy hết tối đa cái công năng là cái công năng của căn phòng để là tăng cường đào hoa hòa hợp ừ. thì em nghĩ là một trong cái phương pháp tối ưu nhất đó là chúng ta sẽ đặt thêm một số các vật phẩm đúng không ạ ừ. vậy thì anh có thể chia sẻ cho em một số các vật phẩm mà mọi người nên đặt ở trong phòng ngủ đúng không ạ? Ừ cái việc mà như Đức Trung nói là cái phòng ngủ đúng không là cái nơi mà chúng ta sẽ tái tạo năng lượng và tăng cường thêm yếu tố về đào hoa và nhân ừ. duyên cho mỗi người kể cả cặp vợ chồng hay những cá nhân mà chưa có đôi có cặp đúng không vậy thì ờ, một trong những cái yếu tố mà chúng ta kích hoạt rất là hay đó chúng ta xác định ra được cái phương vị đào hoa Ờ, trong phong thủy đúng rồi trong phong thủy như phòng khách thì chúng ta có nhắc đến những cái phương vị như phương vị tài lộc phương vị quý nhân đúng không hay là các phương vị khác như văn xương thì trong phòng ngủ chúng ta đặc biệt lưu tâm đến cái phương vị là phương vị đào hoa ừ. đấy phương vị đào hoa là cái phương vị chủ quản về đào hoa của mỗi tuổi người và cái này nó sẽ chia theo bộ tam hợp ừ. Ờ, lấy ví dụ như là tuổi thân đi thìn thì đào hoa sẽ nằm tại dậu Đấy. hay là tuổi hợi mão mùi thì đào hoa sẽ nằm tại phương tý rồi là tỵ dậu sửu thì đào hoa sẽ nằm tại phương ngọ và dần ngọ tuất thì đào hoa sẽ nằm tại phương mão các cái phương này đều là phương chính hướng cả xét theo cái mặt la bàn đúng không? À, tuy nhiên rằng là theo theo đúng cái vị trí mà thần sát mà chúng ta phải xét đến thì cái phương chính hướng nó sẽ cộng thêm 75 độ. Lấy ví dụ cụ thể. Ví dụ như là tại cái vị trí là phương uh, phương Mão là cái phương của đào hoa của dần ngọ Tuất. Ừ. Cái phương này độ số của nó là 90 độ, tuy nhiên sẽ cộng thêm 75 độ nữa thì tức là cái vị trí này sẽ là 97,5 độ. Ừ. À, tức là dần ngọ Tuất đào hoa tại cái phương vị Mão cụ thể là 97,5 độ. Ừ. Hay là uh, tuổi uh, thân tí thìn thì đào hoa sẽ nằm tại phương dậu cụ thể là 270 độ cộng thêm 75 độ tức là 277,5 độ à, rồi là tuổi uh, hợi mão mùi thì đào hoa sẽ nằm tại phương tý tức là phương chính bắc là không độ cộng 75 độ tức là 7,5 độ ừ. rồi là tuổi tỵ dậu sửu đào hoa sẽ nằm tại phương ngọ tức là 180 độ cộng 75 độ tổng là 187,5 độ thì đây chính là những cái vị trí phương đào hoa của các cái tuổi này thì tại cái vị trí phương đào hoa này thì chúng ta ứng dụng phong thủy bằng cách chúng ta sẽ đặt để những cái vật phẩm nó Chắc mang yếu tố là kích hoạt đào hoa vâng. ví dụ người ta có thể sử dụng các cái phương pháp đó là treo các cái bức tranh À, <laughs> treo các bức tranh à, một số các bức tranh mà đức trung cũng như thầy tam nguyên thường xuyên tư vấn cho các gia chủ đó là tranh à, hoa mẫu đơn ừ. Ừ, tranh hoa mẫu đơn như uh, quý vị tìm hiểu thì chúng ta sẽ biết là tranh hoa mẫu đơn là một trong những loại tranh mà có cái nguồn gốc từ các loại hoa quyền quý ừ. người ta có thể coi là vua các loại hoa ừ. đó hoa mẫu đơn là loại hoa tượng trưng cho sự vương giả của quý phái do vậy rằng là cái tranh hoa mẫu đơn nó cũng chính là loại tranh mà tượng trưng cho sự đào hoa cũng như là về yếu tố về nhân duyên hòa hợp đặc biệt là tranh hoa mẫu đơn mà có cặp đôi chim chỉ trên đấy nữa thì lại càng tăng tăng thêm yếu tố về hài hòa do có vậy nên là ờ ừ, có đôi có cặp ấy. Vâng. do vậy cái vị trí phân đào hoa này thì chúng ta sẽ treo một cái bức tranh hoa mẫu đơn vâng. à, hay tại phong thủy tam nguyên thì trước đó thầy tam nguyên cũng có đưa ra một cái vật phẩm mà từ cái tranh hoa mẫu đơn gọi là đồng hồ hoa mẫu đơn vâng. à, tại vì đồng hồ thì vốn dĩ nó có khả năng kích khí Đúng. Ừ. vì nó chạy thường xuyên mà à, nó sẽ tạo ra cái động khí tại khu vực đấy thì tại phương đào hoa đấy sử dụng một chiếc đồng hồ hoa mẫu đơn và cái đồng hồ nó chạy thường xuyên thì nó càng tăng thêm cái vượng khí của cái phương vị đào hoa này à, thì ừ. lại càng hay hay tại cái phương đào hoa này chúng ta có thể sử dụng một số những món vật phẩm khác ví dụ như bể cá à, <laughs> đúng chính xác bể cá bởi vì là bể cá thì có ngũ hành thuộc thủy thì nó sẽ càng tăng thêm yếu tố về thủy vượng tại phương đào hoa này thì nó sẽ càng tăng thêm cái uh, tính nó là thủy mộc nó tương sinh bởi vì đào hoa vốn dĩ là phương mộc dục thì nó sẽ càng tăng thêm cái cái cái phương đào hoa tại cái phương này thì rất là hay tuy nhiên một điều là trong phòng ngủ thì có khi là chúng ta cũng sẽ uh, bài trí cái bể cá thì nó Chắc cũng hơi bất nhỏ tiện. thôi đúng không? Ừ, nhỏ thôi. Em, em ví dụ như những cái bể cá mà tròn tròn như này có được ừ, không Cũng được. Đấy, bởi vì để bể cá to quá thì uh, buổi chúng ta phải bật sáng thì nó Đúng cũng rồi. sẽ ảnh hưởng đến kia giấc ngủ hay là cái tiếng mà cá nó quẫy thì ừ. nó lách cách nó cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ chẳng hạn. À, một số các loại hoa khác chúng ta sử dụng hoa tươi ừ. chúng ta ừ. có thể kích hoạt cái phương này ví dụ như là hoa gọi là hoa tiểu hồng môn à, hoa tiểu môn là loại hoa mà lá nó xanh và cái cái hoa nó là màu đỏ đỏ ừ. rất tươi à, thì cái màu đỏ của hoa mẫu đơn nó tượng trưng cho cái sự may mắn tượng trưng cho cái sự niềm vui cũng như cái sự đào hoa cho mỗi tuổi thì tại cái phương đào hoa chúng ta có thể đặt cái ờ, chậu cây hoa mẫu đơn này à, tuy nhiên một điều cũng cần phải tìm theo cái bố trí thực tế của cái ừ. ờ, phòng ngủ đúng không Tức chứ mình, chứ không có gượng được vâng, dựa vào ừ. những cái điều kiện thực tế đấy đúng cái công năng thực tế chúng ta đặt để để chúng ta ví dụ như có kệ có tủ có giá chúng ta đặt được chứ nếu cái vị trí đào hoa chúng ta đặt cái giường thì bây giờ là ông làm nào ông ông, ông treo trong cái giường để <laughs> là được à, <laughs> nó không có phong thủy thì không có chấp vâng. à, quan điểm phong thủy tam nguyên là phong thủy chúng ta không có chấp Đấy, hay là uh, trong phòng ngủ chúng ta có thể sử dụng một số các loại uh, uh, pháp khí khác như cầu đá thạch anh. Ừ. Ừ, cầu đá thạch anh là một trong những loại uh, vật phẩm mà chúng ta rất dễ sử dụng, đặt dễ dàng và chúng ta dễ dàng kích khí. Mà thường là một số loại cầu đá có khả năng kích hoạt đào hoa rất tốt như cầu đá thạch anh hồng hoặc cầu đá thạch anh tím. Vâng. Đấy, thì cũng còn tùy theo cái dụng thần của mỗi người như nào nữa, như ừ. Đức chúng có phân tích vừa rồi. Đấy, căn cứ theo dụng thần thì chúng ta tìm ra được cái màu sắc phù hợp đó ừ. thì về cơ bản là cái vị trí đào hoa chúng ta xác định được rồi và chúng ta sử dụng một số những cái món vật phẩm, phẩm đấy à tăng cường. À, chính xác còn một số cái vật phẩm nữa là, là nó là hồ lô hợp hồ ừ. lô hợp ừ. hồ lô hợp là một trong những món vật phẩm rất là hay chúng ta nên ứng dụng đó là cái việc chúng ta sử dụng một kiểu um, ừ, dâu sâu hồ lô nó ừ. được làm từ ba cái hồ lô làm từ chất liệu gỗ đào ừ. và bên trong nó có được nạp cốt và có cái chú hòa hợp đấy. trên đấy nó được khắc mà cái chữ đó là gia trung hòa hợp ừ. bốn ừ. chữ gia trung hòa hợp thì nó thể hiện cho cái việc gia đạo hòa hợp ờ, trong một nhà ờ, êm ấm tận hòa ờ, tức là những cặp đôi hay là cá nhân thì sử dụng cái này treo tại phương đào hoa đấy ừ. thì vâng. nó rất là tốt đấy, thì rất là tốt à, tuy nhiên là cái phương đào hoa cũng cần phải chú ý Ừ, ừ cần chú ý như vừa đấy là mc có đưa ra cái ví dụ đó là nhà vệ sinh đặt trong phòng ngủ đúng không vâng. nhà vệ sinh đặt trong phòng ngủ thì nếu như đặt cái giả thiết đó là nếu như cái phương đào hoa nó rơi vào cái phòng ngủ à cái phương đào hoa nó rơi vào cái nhà vệ sinh à, thì làm nào à, đã đào hoa là là cái chủ mà về nhân duyên tài lộc chúng ta mà đặt vào cái nhà vệ sinh là nơi ô uế thì rõ ràng một điều không may rồi đúng không đúng. thì cái này nó lại tạo ra một trong những cách cục người ta gọi là đào hoa sát ừ, gọi là phản tác dụng ừ, nó phản tác dụng luôn tức là nó lại làm cho cái ô uế cái cái vùng đấy tăng cao ạ. ừ, nó làm xấu đi ví dụ như là vợ chồng có phương đào hoa của cặp vợ chồng mà lại ví dụ được tuổi vợ là 1992 chẳng hạn ông chồng 1988 ừ. là mậu thìn với lại nhâm thân thân tí thìn đào hoa cưới dậu thì cái phương đào hoa đấy lại đặt cái nhà vệ sinh tại phương dậu có cái nhà vệ sinh vào luôn cái bảy phút à vào luôn cái cầu tiêu thì nó quá tệ rồi đúng không ạ thì ừ. chắc chắn là vợ chồng lạnh nhạt xa lánh tình cảm không có hòa hợp à, trong chăn gối và trong cuộc sống hôn nhân vâng. thì cái việc này chúng ta lại cần phải hóa giải thì dĩ nhiên mà nói thì bảo bây giờ là chuyển cái nhà vệ sinh thì rất khó, khó. À, tốt nhất là ông chuyển xứ phòng ngủ ở chỗ khác <laughs> vậy vậy thì cái trường hợp là nếu như mà mình không dùng cái nhà vệ sinh đấy nữa thì ừ. có được không ạ ờ, không dùng cái nhà vệ sinh đấy thì cơ bản cũng được có thể có thể chuyển thành nhà kho vâng. và lấp những cái phần lỗ khí lại để cho nó không có thoát khí khí ra ngoài vâng. thì có thể chuyển thành nhà kho còn trong trường hợp chúng ta vẫn phải sử dụng không còn cách nào khác vâng. không chuyển thành nhà vệ sinh không chuyển được phòng ngủ chúng ta phải hóa giải thì trong phong thủy người ta sẽ sử dụng bằng cách là người ta sử dụng một cái gương gọi là gương uh, bát quái kiếm đào à, bắt quái kiếm đào người ta sẽ treo tại đấy cái gương này nó sẽ là cái gương mà nó được khắc cái hình hoa đào lên trên cái uh, chất liệu gỗ đào luôn à, nó gọi là gương bắt quái kiếm đào người ta sẽ treo tại cái phương này à, và tại cái phương này người ta sẽ không phải là treo hoa mẫu đơn nữa ừ. mà người ta sẽ treo bức tranh tranh tĩnh vật treo bức tranh tĩnh vật để làm tĩnh cái không gian lại ừ. làm tĩnh cái không gian lại và treo một cái gương bắt quái kiếm đào tại đấy để mà hóa giải cái việc đào hoa sát thì về cơ bản nó sẽ là một trong những phương án để mà hóa giải ừ. à, thì cái này về cơ bản là nó cũng có khá nhiều những cái phải lưu tâm à, mà yêu cầu cần phải phối nhiều cái kiến thức cả về kiến trúc vâng. cũng như về phong thủy nữa ừ um, đó là một vài những cái lưu ý khi mà chúng ta sắp xếp đồ đạc cũng như là tìm các cái vật phẩm phong thủy cho phù hợp với đúng mỗi rồi. căn phòng đúng không ạ ừ. um, nói tới đồ vật thì tới đây em cũng có một cái chợt nhớ ra một điều đó là uh, khá là nhiều ờ, gia chủ thì họ đã đặt những cái kết sắt ở trong phòng ngủ của mình ừ. đó thì để tăng cái công năng cũng như là để phục vụ những cái nhu cầu của gia chủ đi ừ. thì cái việc đặt kết sắt như thế thì mình có nên hay không và là nếu như mà nên thì mình nên lưu tâm những cái điều gì không ạ? Ờ. À, trong cái phòng ngủ thì uh, rất hay một điều đó là cái phòng ngủ là cái nơi không gian riêng tư của một ừ. cá nhân đúng không? Ít người ngoài có thể ra vào ừ. được phòng ngủ đấy. À, phòng ngủ là cái toàn. nơi ờ ừ, đúng không? là an toàn. Nó người ta gọi là phòng ngủ là cái kén giống như cái kén con tầm đó à, ờ, thì con tầm thì nằm ở trong kén trong suốt quá trình nhả tơ nó nằm ở trong đấy và nó vẫn có cái sức khỏe tốt và nó được ngủ trong đấy và nó nhả kén và đến khi mà nó chín mùi thì nó mới phá kén nó thành một con bướm đúng không do vậy rằng là cái kén đấy nó phải tĩnh thì con tầm nó mới nhả tơ được và nó phải biến thành bướm được Ờ, do vậy cái phòng ngủ nó cũng yêu cầu nó cần phải là nơi kín đáo và riêng tư do vậy đây là cái nơi mà người ta đặt kết sắt À, ờ, kết sắt chứa tiền và chứa tài liệu quan trọng <laughs> mà người ngoài không vào được thế thì cái việc mà người ta ứng dụng phong thủy người ta cũng tìm được cái vị trí quan trọng để người ta đặt kết sắt à, người ta đặt kết sắt thì trong cái việc mà ứng dụng phong thủy điểm thần sát như đây chúng có nói đúng không chúng ta sẽ xác định cái phương gì chúng ta sẽ xác định ba cái phương vị đó là phương tài lộc và hai cái phương quý nhân <laughs> là chúng ta sẽ có ba cái phương đúng không và nếu như cặp vợ chồng thì chúng ta lấy 3 nhân 2 là bởi hai người mà vâng, sẽ là có 6 cái vị trí ừ, ừ. nó sẽ có 6 cái vị trí để chúng ta đặt cái vị trí kết sắt này không được cái vị trí này chúng ta đặt vị trí kia tức là chỉ cần hòa hợp với một trong hai người thôi chính xác Đấy, và ưu tiên đầu tiên là nếu như kết sắt để tiền thì ưu tiên người nào nhiều tiền nhất <laughs> ưu tiên người nào nhiều tiền nhất thì thường dĩ nhiên rằng là, chủ kinh tế và các gia đình là hầu hết là người chồng đa phần là người chồng thì chúng ta sẽ đặt theo cái vị trí phương trạch chủ ừ. Đấy, nhưng mà nếu như bảo là chồng em thì thường xuyên đi công tác không có hay ở nhà à, thì tài chính là à, em là người chủ yếu thì đặt theo ưu tiên theo phương người vợ à, đặt ừ. theo cái tài theo phương tài lộc của quý nhân của người vợ thì chúng ta cũng sẽ có các vị trí tương ứng Đấy, thì cái vị trí Phương Tài Lộc Cung Quý Nhân như nào thì có thể kết nối với đội ngũ trợ lý các bạn sẽ tư vấn thêm tư vấn cho. à, tuy nhiên một điều lưu tâm như này đấy là cái xét theo phong thủy lý khí, ừ. tức là các cái vị trí theo thần sát theo lý khí. Nhưng mà về yếu tố về hình thế loan đầu chúng ta phải chú ý một điều. Chúng ta biết là kết sắt nó có cửa mở ra mở vào, đúng, đúng không? Thì cái việc mà chúng ta sẽ cần phải chú ý là cái cửa kết sắt nó sẽ tránh nhìn ra một số những cái như sau. Ừ. Thứ nhất nó không được nhìn ra ngoài cửa cửa của phòng ngủ ờ. nó thể hiện việc mở cửa kết sắt ra tiền chuối ra ngoài ừ. ừ. cái thứ hai nữa là cái cửa kết sắt nó cũng không được đối diện với cửa nhà vệ sinh ừ. nếu như cửa nhà vệ sinh mà mà gì mà mà mà mà mà mà, mà nằm trong cái phòng ngủ đấy thì cửa kết sắt nó không được nhìn đối diện cửa nhà vệ sinh à, giống việc tiền nó đi vào nơi ô uế ừ. thì nó không có tốt à, hay là cái việc mà kết sắt nó không thể đặt kiểu lưng chừng ờ, đâu đâu đâu được mà nó phải đặt tựa vững lưng nó phải đặt tựa vững vào tường và phần còn lại sẽ là hướng nhìn của cửa kết sắt ừ. Ừ. Và thường thì nếu như hợp lý gần đây thì chúng thấy là rất nhiều gia đình cũng có cái việc thiết kế cái tủ quần áo thì cũng có cái ngăn chứa kết sắt riêng ở trong đấy thì đặt trong đấy là vừa gọn và nó cũng rất là kín đáo ừ. luôn à, tuy nhiên một điều là chúng ta phải tách cái không gian ngăn nó ra chứ không phải là kết sắt đặt vào xong rồi là bao nhiêu quần áo hầm bà làm cứ để bừa trên đấy thì nó không tốt ừ. ờ. ngăn, ngăn sạch rồi đúng không? Ừ, chính xác mà cũng phải lưu tâm một điều như sau này rất nhiều gia chủ nghe câu chuyện đó là kết sắt trong phòng ngủ thì đặt một cái gì đấy để kích tài lên Đấy, bởi vì kết sắt là nơi chữa tiền thì rất nhiều người muốn kích tài lộc ừ. cho kết sắt lên à, nhiều người thì à, mua cụ thiềm thừ hoặc mua một linh vật đấy đặt trong kết sắt à, nhưng vô tình điều này sai đấy, em xí chú ý nhé cũng như là các cô chú anh chị chú ý là chúng ta nếu như cái kết sắt mà chúng ta đặt trong phòng ngủ thì tuyệt đối không đặt không, linh vật không được đặt linh vật ừ, không đặt linh vật bởi vì rằng là linh vật uh, trong phong thủy nó có tính linh và đặc biệt linh linh vật được khai quang nạp cốt rồi thì lại càng có tính linh cao ừ. thì không đặt trong phòng ngủ bởi vì à, đặt trong phòng ngủ tinh linh của nó sẽ ảnh hưởng đến cái người thân chủ ngủ trong phòng à, nó sẽ không có phát huy công hiệu mà trở nên quấy rối và người ngủ trong phòng cảm giác bất an và không ngủ được thay vì đấy thì khuyên các gia chủ nên sử dụng những cái đồng tiền xu như là đồng hoa mai ừ. đấy, hoặc là những cái sâu tiền hoa mai uh, ngũ phúc hoa mai và tam cát hoa mai chúng ta đặt ở trong két sắt ừ. theo cái năm tháng ngày giờ được xem thì nó sẽ tốt hơn uh, chứ không có đặt linh vật gì đấy cả uh, cái điều này là điều ít người biết đến rồi, cái thông tin phải nói là um, rất là đặc biệt đấy ạ ừ. em cũng chưa có cơ hội được nghe ừ. cảm ơn anh trung rất là nhiều ừ. vậy thì mình còn những cái lưu ý nào khác nữa không ạ Ờ, thì về cơ bản rằng là phòng ngủ là cái không gian mà như Đức Trung MC đã xác định đây một trong những công năng rất là quan trọng à. à, trong cả ngôi nhà thì uh, để mà thiết kế được một cái không gian phòng ngủ nó phối kết hợp hài hòa giữa cái kiến trúc của cả ngôi nhà à, hay là những cái màu sắc họa tiết trang trí nào thì nhất định phải có cái ờ, sự nắm bắt thông tin rất là kỹ thầy chuyên gia phong thủy đấy cần phải nắm bắt được cả yếu tố về kiến trúc ừ. cũng như cả về yếu tố phong thủy thì nó sẽ tốt hơn nó thì các gia chủ thì ờ, nên có một cái sự lưu tâm quan trọng trong điều này và lựa chọn một đơn vị uy tín vâng. thì sẽ tốt hơn xin cảm ơn anh Trung rất là nhiều ạ ừ. à, và quý cô chú anh chị và các bạn thân mến trên đây là một số những cái chia sẻ những thông tin mà Diện Đàm nghĩ là cực kỳ hữu ích à, sẽ giúp cho quý cô chú anh chị và các bạn à, có thể dễ dàng hơn trong cái việc xác định phương vị của phòng ngủ của mình cũng như là trang trí những cái vật phẩm làm sao để cho phát huy hết tối đa công năng và một số những cái ừ, công dụng khác của phòng ngủ Ờ, và để có thể có những cái thông tin chính xác nhất cũng như là được ờ, tư vấn một cách kỹ ừ. nhất thì quý cô chú anh chị và các bạn cũng có thể để lại ở phía dưới phần comment ờ, theo cú pháp đó là họ tên số điện thoại liên hệ cùng với câu hỏi thắc mắc hoặc là gọi ngay trực tiếp về hotline của Phong Thủy Tam Nguyên đó là 1900 2292 để được các đội ngũ trợ lý của thầy Tam Nguyên tư vấn một cách nhanh chóng và rất là chính xác ạ. Ừ, và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn hình quả chuông ngay bên cạnh để nhận được những video mới, những thông báo khi mà chúng tôi có những cái video chủ đề tiếp theo. Còn bây giờ thì chắc là diễn đàn cũng như là anh Đức Trung xin ừ. được nói lời cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Vâng, xin cảm ơn cũng như hẹn gặp lại các cô chú chị trong những video tiếp theo. Xin chào. Xin chào.